Xin chào các bạn Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn các bạn một cái à, cái mảnh rẫy à, view hồ cực kỳ đẹp Thì cái mảnh rẫy này thì nó tọa lạc tại xã Nam Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Đây là một trong những cái mảnh mà có view hồ đẹp nhất khu vực uh, xã Nam Giang các bạn nhé Nó đẹp là bởi vì là nó có hai cái mặt hồ và diện tích lòng hồ rất là lớn Hơn 300 mét lòng hồ các bạn ạ Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái mảnh rẫy này nó nằm trong cái khuôn viên cái, cái hình màu đỏ đấy các bạn nhé cái mảnh giấy này mình thấy rằng là nếu như mà các bạn mua đầu tư để làm khu nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời diện tích của cái mảnh giấy này là khoảng tầm 2,7 à, hecta là diện tích trong sổ và diện tích sử dụng thực tế thì nó tầm khoảng gần 3 hecta các bạn nhé mình sẽ quay một vòng view hồ để cho các bạn nhìn thấy cái thời điểm mà mình đang quay á, thì đây là cái mùa mà nước cạn nhất các bạn ạ nước ở đây là cực kỳ sạch sẽ các bạn có thể nhìn thấy cái đáy của cái hồ luôn Nên mình bay từ trên cao mình quay các bạn cũng có thể nhìn thấy rằng là nước cực kỳ trong xanh về mùa mưa thì mực nước nó sẽ dâng cao hơn nó lên trên cái mép đường thì cái mảnh dãy này thì người chủ họ đã ủi một cái con đường vòng quanh dãy này luôn xe ô tô là có thể đi từ trên đường xuống vòng quanh cái dãy này các bạn nhé nó gần như là một cái ờ, một cái bán đảo vậy các bạn ạ đúng thực ra là nếu như mà mình mua xung quanh nhá, thì nó coi như là một cái đảo luôn cái thế đất của cái mảnh dãy này thì nó lại rất là thoải đẹp không hề dốc một chút nào mình đi khá là nhiều cái hồ ở khu vực Lâm Giang thì mình thấy rằng là cái mảnh dãy này là một trong những mảnh dãy có thể nói là đẹp nhất tuyệt vời nhất của cái khu vực hồ Lâm Giang lúc mà mình tới mình quay cái mảnh dãy này thì thực sự là rất là mê mẩn bởi vì là nó quá đẹp luôn cái view và cái thế đất ở đây nó cực kỳ đẹp luôn từ dãy mà đi ra đường nhựa thì mất khoảng tầm 150 đến 200 mét là đường đất các bạn nhé đường đất thì xe ô tô đi vào thoải mái nếu cần thiết thì ờ, nếu các bạn đầu tư mảnh dãy này thì cũng có thể là gì ờ, họp với hộ dân xung quanh là chúng ta sẽ đổ một cái con đường bê tông từ ngoài vào thực chất thì toàn bộ cái khu vực này các bạn ạ là bây giờ là không còn người địa phương ở đây nữa có nghĩa là những người như ở Sài Gòn Hà Nội họ đã mua xung quanh cái mảnh giấy này hết rồi các bạn ạ những phần đất xung quanh này trên đất á, thì à, nó có cái nguồn thu là cà phê và tiêu các bạn nhé chủ thì họ cũng đã trồng kín hết cái mảnh đất này rồi và có một cái căn nhà cấp 4 các bạn sẽ nhìn thấy một căn nhà cấp 4 à, ở bên tay phải đấy ạ à, có một căn nhà cấp 4 có điện nói chung là cái mảnh dãy này điện nước đầy đủ các bạn nhé view hồ là khoảng 300m bờ hồ là 300m luôn bao vòng quanh dãy luôn thì cái mảnh dãy này nó giống như là cái cái mũi vậy ạ cái mũi nó nhô ra đấy các bạn này các bạn nhìn đấy nước cực kỳ sạch sẽ mùa mưa thì như mình nói lúc nãy đấy mùa mưa thì nước nó sẽ dâng cao hơn một chút nữa nó đến sát cái phần à, phần cỏ màu xanh à, chỗ cái con đường á thì cái mùa mưa thì à, nước nó dâng cao hơn thì nhìn cái view hồ nó sẽ đẹp hơn một chút nữa đây là mình quay và quay là thời điểm này là lúc này là mùa mùa khô và cuối cái mùa khô rồi mực nước đã rút tối đa rồi một trong những cái đặc điểm của cái à, cái view hồ Đâm Giang nó là cái cái nước thì không bao giờ là nó cạn các bạn nhé ví dụ như các bạn chơi hồ các bạn sẽ thấy rằng hồ à, hồ đắt tích ờ, ở dưới giang nghĩa bây giờ cái giá nó rất là đắt ba bốn tỷ một hecta nhưng mà tại thời điểm này thì nước là đã cạn hết rồi bởi vì là nó là hồ thủy điện nên là người ta sẽ xả nước hết có thể là các bạn có thể xuống tới đáy luôn nhưng đây là hồ hồ thủy lợi hồ đông giang thì cái mực nước mà nó rút nhiều nhất thì nó cũng chỉ như thế này thôi các bạn nhé như thế này thôi nhưng mà ở dưới thì còn rất là sâu các bạn ạ mực nước ở dưới còn sâu có những chỗ có tới 3 đến 5 mét thì mới tới đáy còn về mùa mưa thì có những chỗ nó lên tới sâu phải tới 20 25 mét về mực nước mình nhắc lại là cái mảnh dãy này là diện tích là 2,7 hecta sổ sách đầy đủ các bạn nhé mảnh đất này thì là một trong những mảnh đất đẹp nhất có view hồ ở Nam Giang Chất đất là cực kỳ đẹp luôn Về cái giá của cái mảnh đất này thì mình sẽ để ở trong phần mô tả các bạn nhé Mình để phần mô tả thì các bạn click vào phần mô tả là các bạn sẽ nhìn thấy cái giá Cái mảnh dãy này thì nếu như bạn nào mua để mà mình đầu tư làm homestay trong tương lai thì mình thấy rất là tuyệt vời thật ra thì cái giá đất của khu vực Nâm Giang bây giờ còn rẻ lắm các bạn ạ view hồ trên này mới chừng tầm khoảng hơn 1 tỷ một hecta so với lại ở dưới hồ đắc là tích ở dưới ờ, gia nghĩa thì nó chỉ rẻ bằng 1 phần ba thôi tại vì bây giờ mình thấy rằng ở dưới gia nghĩa hồ đắc là tích ở khu vực thôn năm nhân cơ là người ta giao dịch là tính theo diện tích là xào rồi như hôm vừa rồi mình có chứng kiến là cái giao dịch là tới 570 triệu một xào tính ra là khoảng tầm 5 tỷ 70 hecta và trong khi đó thì mùa này thì hồ ở dưới đó không còn đẹp nữa rồi các bạn ạ hồ nước họ rút hết nước nó rút hết ra rồi các bạn có thể lội xuống đáy luôn còn cái hồ này thì các bạn chơi quanh năm lúc nào mực nước của nó thấp nhất cũng cũng phải phải được như thế này à, khi mực nước nó cao hơn thì nhìn hồ nó còn cực kỳ đẹp các bạn nhìn thấy một cái thế đất như một cái bán đảo vậy đẹp tuyệt vời luôn mình đi quay rất nhiều hồ rồi mà cái hồ này là một trong những cái hồ mà view hồ này là một trong những cái hồ cực kỳ đẹp các bạn nào quan tâm tới mảnh đất này thì à, các bạn à, liên hệ với mình theo cái số điện thoại trên màn hình nhé mình sẽ cung cấp đầy đủ thêm thông tin cho các bạn à, cảm ơn các bạn đã xem cái video này chúc các bạn chúng ta tìm được cái mảnh đất ưng ý